Anh thấy niên năm nay đang ngon nghẹt ba mươi rồi Giang mùa năm nghìn xôi tôi ba nghìn trà đá Anh luôn luôn non phay để biết hết chuyện trên đời Đăng cái rất bình thường nhưng cũng phải gần nghìn like Anh thấy niên năm nay vẫn chưa thấy vợ con gì Anh nói mây cô yêu nhưng anh không cần người yêu Ba má anh sang ra vẫn vội và chạy đi làm anh ơi anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu Rồi một hôm anh gặp cô gái và Cứ thế lòng thẳng thơ đêm lại ôm nhớ mong Để rồi chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều Nghĩ đến ba mà anh lại thấy thật buồn là do em tâm thương Chính em đó Khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia Tình yêu đã dẫn lối Anh bối rối Thế là bây giờ đây xưa mê mê mộng mơ nữa đâu vì lo cho ba mơ cho em mơ lên nên thanh niên học cách đổi thay bằng thắng mỗi ngày anh kể về những ngày xưa lúc anh còn chạy con riêng trên đường Sửa soạn sáng đến tận trưa tóc tay vuốt ngược bánh như đang trường Nhưng mà anh có tính hay ngại Thì con gái cứ lại làm quen Chẳng qua là anh không thích chứ một tiêu nhích thiếu gì vài em Chuyện ngày xưa ghê thế nha sau mấy năm vẫn như thế này chuyện thân hay anh nói đùa cứ nói đi dối lòng làm chi anh thanh niên hôm nay thức dậy sớm từ 6 giờ giấc mơ đi chưa sáng bộ giao thịnh về nấu anh lên online phay đang tiết kiếm tìm công việc anh biết mình đã lớn nên phải trưởng thành hơn anh thanh niên hôm nay đang nghĩ đến chuyện gia đình nhưng chưa có ai yêu anh biết lấy vợ làm sao mấy cô gái anh khoe hoa ra cũng chỉ nói sao chẳng có chỉ là thật anh cứ mơ mộng vậy thôi kể từ khi anh gặp cô gái rồi cứ thấy lòng thằng thơ đêm lại ôm nhớ mong và rồi chợt nhận ra anh đã yêu những chàng trai đổi thay và không còn như trước kia tình yêu đã dẫn lối anh bối rối hay là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi chẳng lẽ là quán sao anh đã khóc không còn như ngày xưa mê mê mộng mơ nữa đâu vì lo cho ba mơ cho em mơ nên anh thanh niên học cách đổi thay bằng thắng mỗi ngày là do em tan cơ chàng trai đổi thay và không còn như trước kia tình yêu đã dẫn lối anh bối rối hay là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi chẳng lẽ là quán xa anh đã thương không còn như ngày xưa mẹ mê mộng mơ nữa đâu vì lo cho ba mơ cho em mơ. nên anh thanh niên học cách đổi thay bằng thắng mỗi ngày